Lưu, xin chào các ông Hôm nay thì chúng ta nói chuyện về Layton của Perfume de Merli Một trong những chai nước hoa mà mình đã review clone của nó trước mà không phải là phiên bản gốc này Đúng ra theo cái quy trình thì mình sẽ phải review phiên bản gốc ở trước xong rồi mới có làm clone nhưng mà tại vì các bạn hóng quá các bạn hỏi mình liên tục là anh ơi đắc có ngon không thì phải lên video chiều các bạn trước và sau đó thì con đắc đấy cháy hàng vãi cả trường và nếu như bạn đang thích đắc rồi và bạn đang quan tâm đến Layton thì đây sẽ là video dành cho các bạn Trước tiên thì chúng ta cùng ngó qua một chút về cái ngoại hình của nhà Perfume de Merli này nhá Như các bạn thể nhìn thấy một cái thiết kế trông khá là sang xịn mịn Ngày xưa thì nhà này mình đã review Heroes rồi và đây là chai thứ hai mà mình được review của nhà Perfume the merly cái nắp này thì làm bằng kim loại luôn và nó rất là nặng đảm bảo các bạn là ngà ờ, trên đường mà thằng nào ghét ấy các bạn có thể rút ra ném vào đầu nó chắc chắn là chấn thương sọ não luôn mất trí nhớ luôn đấy đảm bảo các bạn và cái chai thích này có một cái vòi xịt khá là ổn đây xui tóm lại là về thiết kế thì không phải gì để bàn hai hình con ngựa năm 11743 perfume de Merli Paris phải nói rằng là thiết kế không còn gì để chê cả bày như kiểu tôi đang bày con Herod và con Percival ở trên kia trông rất đẹp Về mùi hương của em nó thì khi các bạn vừa mới xịt ra các bạn nhận thấy cái mùi táo rất là rõ rệt Táo ở đây nó không phải là một cái mùi kiểu làm cái nét táo tươi sáng như ở Light Blue 4, à Light Blue Intense của nữ Mà táo ở đây nó làm theo một cái hướng là tươi và rồm rộp mình nghĩ rằng là do cái sự kết hợp cùng với lavender nó tạo nên cái cảm giác kiểu hơi kiểu uh, bột bột một tí kiểu sật sật một tí thì cái quả táo ở đây mới đầu xịt ra nó rất là chân thật và các bạn nhận thấy rằng là một cái mùi hơi cay lâm dâm nhẹ thôi nó không phải gọi là quá là rõ rệt mình nghĩ là đến từ cũng là từ cardamom một cái loại chút kiểu spicy nhẹ nhàng thôi nó làm cho cái mùi ở đây khá là ấn tượng ngay từ ban đầu và một cái top nốt này ấy, thì nó cũng giống như cái top nốt của đắc đó là các bạn sẽ dễ dàng yêu ngay đấy là điều chắc chắn với các bạn luôn và cái top nốt này thì so nó với đắc thì thực sự à nó đắt đỏ hơn ngửi nó kiểu có chiều sâu và nó sang xịn mịn hơn rất là nhiều Đắc mặc dù đã rất nịnh mũi rồi nhưng mà các bạn chuyển sang Layton thì các bạn sẽ kiểu uh, đang nâng cấp từ trà đá đi vào một cái quán kiểu uh, uh, ở trong uống trà chanh thì bây giờ các bạn nâng cấp lên kiểu như kiểu trà vũng long ấy đây là tôi nói về, về cái, mức độ nâng cấp nghĩa là cái giá trị cũng như là cái trải nghiệm các bạn sẽ được nâng cao nhé. về mùi hương này ở phần top nốt cái thứ hai đó là khi mà em này bắt đầu dry down ấy thì các bạn nhận thấy rằng là em này sau khoảng tầm một tiếng thì cái, cái nét táo rụp rụp tươi tươi đây nó sẽ nhẹ dần xuống và nó chỉ còn mùi của táo thôi và các bạn nhận thấy là vanilla xuất hiện vani ở đây là một cái thứ vani cực kỳ là mềm mại và nó kết hợp với mùi táo cùng với một chút hơi kiểu khói nhẹ một tí hơi kiểu cái vani ở đây nó không phải bằng hơi cháy nhẹ một tí và nó khô nó tạo nên một cái mùi gọi là mùi bánh táo ông nào mà ăn bánh táo rồi thì ông dễ hình dung ra cái mùi hương này chỉ là có phần đó là bánh táo ở đây nó như kiểu là một cái bánh táo vừa mới ra lò nó hảo hạng nó có phần hơi khét nhẹ một tí khi mà được để ở trong những cái lò và cái thứ hai đó là ở đây nó có một cái điểm nhấn về cardamom nó tạo nên một cái vị cay tạo thêm một cái gia tăng được cái sự ấm nó giữ lại được cái vị nóng nó như kiểu làm như kiểu là các ông ăn nước béo khi mà ăn với phở ấy thì khi mà ông cho nước béo nó giữ được cái nhiệt của cái nước dùng rất là lâu so với những ông nào mà trang nước, nước trong thì cái mùi caramel đấy nó làm một cái điểm nhấn mặc dù rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó tạo nên điểm nhấn nó làm cho cái chiếc bánh táo đây trở nên nó sang hơn nó có chiều sâu hơn à, một điều nữa là mình cảm giác nó ngon miệng và nó đặc biệt lạ hơn so nó với cái bánh <laughs> táo ở đắc của The Good Collection nghĩa là gửi sang ông này như kiểu bánh táo bán kiểu ờ, như ở choco pie ấy ông này thì là một cái loại bánh cao cấp làm trong một cái nhà hàng cảm giác nó rất là khác nhau mặc dù là cùng cái vai như vậy nhưng mà cái điểm nhấn cái mà chất lượng của những cái số tiền các bạn bỏ ra cũng như là đến từ một nhà nít đó là perfume The Merly nó cũng rất là khác biệt so với ông làm clone chứ và với mình ấy Layton lúc ngoài nó ngoài cái nét mềm mại ngon miệng ra nó còn rất là trẻ trung nó mang tới một cái hình ảnh khá là hào hoa khá là lịch thiệp nhưng mà bị không bị quá là giả và anh chàng đây thì khá là hấp dẫn với một cái mùi vai ngọt tối làm cực kỳ nịnh mũi Về độ bám tỏa em nói em nó lưu và tỏa trên da cực kỳ tốt mình Hôm trước mình có like mình kể các bạn nào Mình xịt cái mùi của Layton này đi trực và các thằng cô em nghĩa vụ trực cùng mình khen Xong rồi đến người hôm ấy buổi xong buổi Ừ, tôi trực từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa đến chiều tôi đi đón người yêu tôi và người yêu tôi vẫn bảo là lúc mà đỗ đèn đỏ mà trời kiểu hôm ấy nó cũng hơi nóng một tí tôi xịt ở tay người yêu tôi vẫn ngửi thấy và người yêu tôi bảo là ui mùi thơm ấy thích thế cứ vậy đi qua chỗ đỗ đèn đỏ xong rồi kiểu có một làn gió ngửi thấy thì phải nói là mùi Clayton lưu ở trên da tôi nó thật bét dí nó phải tầm 7 đến 8 giờ và độ tỏa hương thì rất là rõ rệt nó có thể tỏa tốt trong khoảng tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ ban đầu tỏa rất tốt với một lần xịt ở cái phần mu bàn tay thôi nhá còn xịt ở đây thì khỏi nói luôn bám rất tốt chỗ nào mà càng sạch sẽ thì nó sẽ càng lưu tốt vì thế thì em mày rất là phù hợp với những anh chàng nào thích một cái vai mùi ngon ngọt rồi à, bám tỏa tốt thì đây Layton rất là phù hợp Tiếp tới đó là về phần phong cách thì Layton này nó có sự khác biệt về phong cách so với Dark không? Thì câu trả lời rằng có lẽ là có thì ở Layton chúng ta có thể sử dụng để đi làm văn phòng chúng ta này có thể sử dụng để đi chơi vào những ngày đầu thu và đầu đông là hợp lý kiểu chuyển thu sang đông còn với Layton này cá nhân mình đánh giá độ dày mùi cũng như phức tạp về mùi nó nhiều hơn thế nên Layton có lẽ rằng là vào những ngày mà đầu thu có lẽ không hợp lý lắm và cuối thu và bắt đầu sang đông và vào đông rồi thì các bạn mới có thể xịt được có thể là nó chỉ chênh nhau khoảng tầm 5 độ C thôi nhưng mà bạn nào đã mua đắc rồi mà các bạn đang cảm thấy rằng là đắc sắp tới nó không đủ đô đối với bạn thì các bạn có thể lên Layton đó và nếu như mà các bạn đang có Layton rồi và các bạn đang cần tìm cái mùi nhẹ hơn thì các bạn cũng có thể tham khảo ngược lại ở cái phần đắc và cái mùi hương này như lúc nãy mình nói mang tới một cái hình ảnh anh chàng khá là hào hoa khá là ngọt ngào trẻ trung và anh chàng ở đây thì cũng rất là hấp dẫn đặc biệt là à, anh chàng ở đây thì sâu được cho mọi người thấy được là tôi có một cái mùi hương đặc biệt nhờ cái độ bám tỏa rất là tốt ở trên da mình đảm bảo các bạn đi vào hay các bạn đi lướt qua ai thôi thì người ta đều ngửi thấy hoặc là thậm chí đứng đầu gió thì người ta cũng thể ngửi thấy cái mùi của Layton này và mùi của Layton này thì với mình mình đảm bảo là dù là người mới hay là người đã ngửi qua khá là nhiều nước hoa rồi thì khi các bạn ngửi Layton đầu tiên các bạn sẽ rất dễ dàng để yêu Layton ngay với Đắc thì có thể rằng là nó nó sẽ đặt ra một câu hỏi với những người chơi rằng là không biết là liệu nó có ổn không nhưng mà với Layton mình chắc chắn rằng là cái nét gia vị cái nét táo rộp rộp nó sẽ làm cho các bạn ấn tượng nhưng em này có một cái điều đó là cái vai mùi gu măng ngọt ngào kiểu như thế này các bạn khi các bạn xịt lâu và các bạn có nhiều trải nghiệm về cái vai mùi ấm ngọt thì các bạn thấy rằng là Layton nó chỉ ấn tượng được ban đầu và về sau thì Layton có vẻ không đủ đô cho lắm và các bạn sẽ bị nhanh nhàm chán đấy là một cái điều ở những cái chai mà có vai mùi ngọt chắc chắn với các bạn luôn ừ, các bạn không quá quan tâm về nước hoa thì không sao cả nhưng mà cái này mình chia sẻ trên góc độ là có nhiều chai nước hoa tông mùi ngọt thì các bạn thấy rằng là cái này cái chai nước hoa này nó có một cái nét gì đấy khá là quen nó chỉ là nhấn nhá thêm một chút làm nó đặc biệt hơn và có thể rằng là với những người mà không phải là siêu tầm nhiều như mình thì các bạn sẽ thấy rằng là ừ, Layton có cũng được mà không có cũng không sao tại vì cái vai mùi như vậy tôi có ở trong tủ rất là nhiều rồi và thêm một cái điều nữa đó là cái chai nước hoa này nó có một cái phiên bản đó là phiên bản exclusive và cái phiên bản này là một cái phiên bản đắt đỏ hơn khá là nhiều thì với mình trải nghiệm exclusive thì mình chỉ có vial thôi và cái vial đấy thì cũng là một phiên bản gần đây nhất thì với mình gửi thì exclusive so với nó với cái số tiền mà các bạn bỏ ra ấy, thì uh, phiên bản đấy nó có phần nền nã hơn nhưng mà về cái độ bám tỏa thì nó lại có phần tốt hơn nhưng mà nó là một cái phiên bản mà mình thấy rằng là nó không xứng đáng với cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra khi mà các bạn nâng cấp lên một cái phiên bản cao cấp hơn của Layton thì đó là exclusive và exclusive không đáng tiền để mua thực ra nếu mà thừa thì các ông có thể mua phiên bản đấy luôn còn nếu mà đã ông đã có ba phiên bản này rồi thì các ông đang lăn tăn về tài chính hoặc là các ông kiểu lăn tăn giữa hai con mà các ông muốn phiên bản tốt và rẻ nhất thì tôi khuyên với các ông đó là các ông hãy mua phiên bản lấy tuần này là đủ không nhất thiết là phải lên e- exclusive đây là chia sẻ trên góc độ người chơi với nhau không trước tôi sai by sai hai hôm với nhau rồi và tôi thấy rằng là thực sự thì nó không đáng đồng tiền một tí nào cả quyền tự quyết là của các ông và có một cái quyền nữa các ông có thể làm được đó là like share và nếu như đây là lần đầu tiên các ông xem thì hãy ấn vào nút chung theo dõi và nhớ chia sẻ những cái cảm nhận của mình dù là phiên bản nào đi chăng nữa đặc hay là uh, latent latent exclusive hãy chia sẻ phía dưới để cho mọi người cùng biết hãy coi như mình là một người chia sẻ đến các bạn và các bạn chia sẻ mọi thứ để cho thêm mọi người cùng biết chúng ta có nhiều góc nhìn hơn uh, và bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại bye bye